Mái già nấu cơm chưa? Anh à, vừa phó cái gì ở à? mồm ra nhỉ? Mồm mồm vừa phó cái gì nhỉ? Thì mái già À, mái già đúng không? Mái già chưa nấu cơm đâu Thằng già Mình đừng có hỗn Em chẳng hỗn hào với ai cả ra đường thì gọi các em là, là baby bé yêu rồi em yêu về nhà gọi vợ là mái già tí nữa ra ngoài kia các baby nấu cơm cho mà ăn khiêng quần áo ra đấy người ta giặt cho ốm đau lê thân đến các em yêu nó chăm cái thứ ở đâu mà ăn nói mất dạy không có mái già không có quả cà mà ăn vợ chồng với nhau mình chấp trách làm gì lời ăn tiếng nói ờ à, vợ chồng với nhau sao không chọn lời hay ý đẹp mà nói hay anh coi trọng người ngoài hơn anh chỉ trêu vậy thôi chứ đâu có ý gì trêu anh